Chào tất cả mọi người ờ, Hôm nay thì máy cũng cũng, thắng thì chào bán máy phay ờ, dòng Kuraki hai đầu xuất xứ Nhật Bản Có đây là sử dụng ờ, hoạt động cả đầu đứng và đầu ngang này mọi người nhé Đây là đầu đứng của máy này và đây là đầu ngang này hành bàn kích thước bàn của con này là bàn X là 2m và bàn Y là 600 hành trình của nó là hành trình X là 1500 Y là 600 và Z là uh, 720 chạy hai đầu uh, kia là động cơ chính của đầu đứng và bên này là động cơ chính ờ, của đầu ngang này hai động cơ đều 7,5 kg con này sử dụng bảng điều khiển uh, cơ động mọi người nhá có thể di chuyển các vị trí có thể xoay được này có cần xoay ở trên Nên anh em có thể là di chuyển các góc độ các vị trí khác nhau để dễ dàng vận hành máy sau đây em sẽ chạy máy cho mọi người xem con này hiện tại em đang đấu điện 3 pha 200 nhá điện zin của Nhật 3 pha 200 à, máy đang bật săn nhưng mà khi anh em khởi động nhá thì đây là nút nguồn này đây là nút nhấp đầu đứng này nhấp đầu ngang này chạy đầu đứng chạy đầu ngang này tắt đầu đứng tắt đầu ngang này đây là nút à, đây là cần gạt để chạy bàn à, tự động bàn x tự động bàn y này và tự động bàn z này đây là tốc nhanh tốc chậm này chạy tốc độ nhanh và tốc độ chậm này đấy ngoài ra thì con này sử dụng thêm một số cần đấy nữa đây là cần tốc độ bàn nó có các chỉ số tốc độ ở đây rồi à, điện của mình là điện 50 Hz anh em nhé đây là cần à, gạt à, bàn x bàn y đầu zx à, đồ đồ z à, đứng đầu z ngang đấy đó đây em chạy thử một cái xem nha phần về phần băng máy này băng máy rất là đẹp nhá viết me này trục vẫn đều này đó băng máy rất là đẹp này bây em sẽ chạy thử mọi người xem đây là bàn x này mọi người có thể nhìn thấy bàn x đang chạy này Ừ, đấy bạn thích đang chạy nha ờ, để bạn sang đây là để chạy tốc độ ừ, chậm này tốc độ thấp hơn đấy vẫn đang quay nha đây vẫn đang quay đây hoặc là anh em có thể quay tay nhá có thể luôn uh, tay quay vào đây để quay đấy là chạm công tác hành trình rồi đây là chạy sang màn y mọi người nhé khi mà anh em vào số hơi khó một chút thì anh em nó xoay nhẹ cái này nhá để nó qua cái mắt răng đây bàn y đang chạy này đó anh em thấy đây bàn y đang chạy này và ờ, đây là đầu Z nha đầu Z thì anh em chuyển sang cần này cần bên này phải về mo nhá về giữa nhá đây Z đầu đứng này đó Z đầu đứng này Z xuống này Z xuống rất là nhẹ nhàng nhá Z đầu ngang này Này đầu ngang này Đây đầu đứng thì chạy từ từ nãy rồi mọi người nhá Đầu đứng chạy rất là êm nhá Đứng cành máy đầu chạy rất là êm Không có tiếng động gì Sau đây em sẽ chuyển sang đầu ngang nha mọi người xem Con này thì có phanh từ nhá Nên là khi mà dừng lại cái thì nó sẽ phanh đầu luôn Đây đầu ngang đây Đây nút nhấp Tuấn cho cháu nút nhấp Ấn ấn nút nhấp đi Chuấn nút nhấp đi đấy đúng nhập để anh em sang số nhá ờ chú chạy đi chạy đồ ngang luôn đi đồ ngang này đồ ngang chạy cũng rất là êm mọi người nhá hai uh, hai đầu có này hoạt động êm anh em có nhu cầu con này liên hệ trực tiếp với em nhé 0964 306 068 đây có một vị trí để anh em ờ, có thể luôn cờ lê tay quay vào để quay bản đích bản đi nữa nhá đây là nửa bên này của con máy anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em 0964306068 hoặc là có thể để lại bình luận ở dưới video này nhá để em có thể là liên hệ lại với mọi người nhá mọi người có thể lại số điện thoại em liên hệ lại với mọi người đầu ngang chạy cũng chạy rất là êm nhá tiếng này là tiếng cánh quạt chạy thôi tiếng vừa rồi là tiếng cánh quạt chạy thôi chứ không phải là ừ, Ờ, tiếng đầu Đấy, hai đầu chạy rất là êm không có tiếng động gì cả dòng hai đầu này Kuraki này bên em bán rất nhiều máy to của dòng này rồi chất lượng thì anh em cũng ờ, đã dùng nhiều rồi đây Kuraki hai đầu này ờ, CM con này là CM 451 anh em nhé CM 451 Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người anh em ờ, thấy video hay thì có thể là chia sẻ kênh hoặc là like giúp em nhé và đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo à đây còn một cái cái cái, cái cần nữa là đây rồi à, đây là có hai công tắc nhá công tắc đầu đứng và công tắc đầu ngang này để anh em chạy tương ứng với tốc độ cao và tốc độ thấp nó sẽ có tốc độ cao ở trên này lúc anh em chạy 460 thì phải gạt cái cần ờ, này lên nếu mà chạy tốc độ 230 chạy tốc độ thấp hơn thì phải gạt cần đấy xuống đấy là tốc độ cao và tốc độ nhanh và chậm của đầu đứng và đầu ngang nhé xin cảm ơn tất cả mọi người em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0964 306 068